Xin chào tất cả các bạn à, Đặc biệt là cô Loan xin chào tất cả các mẹ mà có con trong độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi à, Thì hôm nay cô Loan sẽ chia sẻ cho các mẹ à, cách để hướng dẫn cho bé cầm bút đúng à, Bây giờ các mẹ có thể là cho con à, xem video cùng với mình ha à, Bây giờ à, khi mà các con xem video của cô Loan à, thì các con có thể làm theo cô nha Rồi bây giờ cô Loan sẽ hướng dẫn cho các con cách cầm bút Rồi à, tay phải của con đau tay phải đau là tay phải đau à, các con hãy đưa tay phải của mình lên nè rồi à, tay phải của mình các con để ra phía trước mặt mình nha à, để ra giống như cô như thế này các con nhớ là mình đưa tay phải nha à, các mẹ giúp cô lon là xem bé có đưa đúng tay hay không nha à, như vậy thì các con cô có thể cho các con chơi một trò chơi với cô sau đó mình sẽ cầm bút là rất là dễ dàng rồi cô đố các con nha à, bình thường cô để như thế này đối với con đây là gì đây là gì à ai cũng biết đây là cây súng đúng không rồi bây giờ à, cô Long có thể hướng dẫn cho con à, chơi trò bắn súng nha rồi bây giờ đây là cái súng của cô Long. à bên đây cô Long đố các con cái con gì mà tay dài mắt mắt thế này đó chính là con thỏ rồi cô Long sẽ hướng dẫn các con chơi trò bắn súng mình sẽ đi bắn thỏ nha rồi khi mà cô Long nói à, một cái đùng thì các con phải bắn và con thỏ khi mình bắn cái đùng thì thỏ sẽ nghe tiếng súng và sẽ chạy rồi bây giờ mình sẵn sàng chưa một tay các con đưa lên làm súng một tay chúng ta đưa lên làm thỏ rồi chúng ta cùng bắn nha một hai ba đùng à thỏ chạy qua đây rồi thỏ của cô lông đã chạy qua đây rồi à, các con hãy đổi tay một tay bên đây hồi nãy mình làm thỏ bây giờ nó sẽ trở thành súng và tay bên đây hồi nãy là súng thì nó sẽ bây giờ nó sẽ trở thành thỏ rồi tiếp tục nha một hai ba đùng à thỏ đã chạy nữa rồi có bạn nào bắn được không rồi mình tiếp tục tập như thế nha à, đùng thỏ sẽ chạy đùng thợ sẽ chạy rồi bây giờ um, cây này là cây súng mà súng này của cô Loan chỉ là súng một nòng thôi bây giờ nếu súng như thế này thì đối với con gọi là súng gì à đây là súng hai nòng rồi bây giờ mình sẽ cầm bút với súng hai nòng này nha hai ngón này mình sẽ không có cầm bút cho nên là mình sẽ co nó vào mình sẽ cầm bút với cây súng hai nòng của mình nha rồi bây giờ ba đầu ngón tay này mình sẽ cho nó vào gần nhau được chưa à, mình vào như thế này nha rồi cây bút mình sẽ để vào đây à, cô Lân sẽ để cây bút vào cho các con xem nha à, đây là cây bút chì à, chì định vị thân của nó là có ba cạnh à, và có cái à, lõm cắt lỗ như này sẽ giúp cho con cầm bút rất là tốt à, hạn chế được các con cầm sai bút rồi bây giờ cô sẽ để chì vào đây rồi tay mình sẽ À, đặt vào một cái lõm này nè tay bên đây thì đặt vào một cái lõm bên đây rồi mình cầm thế này hai ngón này không cầm mình hơi co vào và ba ngón này mình cầm bút như thế này ngón anh mập này nè là ngón giữa mình sẽ đỡ cái à, bút chì hai ngón trên mình sẽ à, dình ở hai bên rồi các con hơi co vào như thế này mình tránh đừng cái duỗi thẳng nha duỗi thẳng ra mình sẽ biết không có đẹp nha hơi co vào rồi bây giờ giả sử đây là cái bàn của mình và đây là quyển vở thì khi đặt bút vào thì mình sẽ đặt bút như thế này các con lưu ý thân bút của mình nó sẽ nằm ngay cái phần thịt này là nằm ngay cái kẻ này à khi thế này các mẹ lưu ý là khi con cầm mà phát hiện con cầm như thế này à, là mình nên chỉnh lại à, chút xíu nữa cô Long sẽ chia sẻ cách cho các mẹ chỉnh lại À, cách chỉnh cho con làm sao mà để cái thân bút nó vào cái phần thịt của cái bàn tay mình như thế này rồi các con cũng có thể là đang ờ, sẽ cầm sai như thế này à, cầm bằng cả bàn tay bằng năm ngón như thế này à, rất nhiều bạn đến học với cô Lon là à, có cách cầm bút như thế này nha rồi cầm bút bàn tay kìm cứng quá như thế này viết như thế này à, cũng không đúng nha à, cách cầm bút đúng chúng ta chỉ cầm bằng ba ngón và hai anh này hơi co vào đặt vào trong vỡ là sẽ đặt như thế này phần thịt phần bút sẽ nằm trên phần thịt tay này gần cái kẽ này là mình sẽ cầm như này à, rồi mình sẽ biết à, đây là cách cầm bút đúng như vậy thì đối với những bé mà à, cầm bút như thế này hoặc cầm bút cái cây bút thân bút đang nằm ở trên này thì mình sẽ chỉnh bé bằng cách nào à, cô Long sẽ chia sẻ cho các bạn một cách để mình chỉnh cách cầm bút cho bé nha à, đối với các bé thì sẽ được chơi với cô Long là à, chơi với cộng thun thần kỳ này à, đây là cọng thun Dana à, đối với cô lo nó là cọng thun thần kỳ rồi bây giờ nếu mà các con mà cầm bút cái thân bút không nằm vào làn kẻ à, các con hãy à, đi tìm cho mình một sợi thun thần kỳ và làm giống với cô lo cô lo đảm bảo rằng trong vòng một tháng khi các con viết thì các con sẽ chỉnh được cái cách cầm bút của mình rồi bây giờ à, với cái sợi thun này cô lo sẽ đeo nó vào tay đeo vào tay nha rồi cây bút mình vẫn cầm bình thường thế này mình đang cầm sai thế này rồi bây giờ cô Loan sẽ sử dụng cộng thun này mình sẽ dở cộng thun lên rồi mình sẽ xoay qua một vòng và mình cho vào trong cái thân bút à, thì lực của cộng thun nó sẽ kéo cái thân bút ngã về cái phía chỗ cái kẻ này à, như thế này thì bắt buộc các con phải cầm được như thế này thôi à, các con hãy chịu khó mình sẽ cầm như này thì cộng thun thần kỳ nó sẽ giúp cho các con điều chỉnh được cách cầm bút đúng à, các con hãy À, cầm bút giống như cô Loan hướng dẫn nha à, xin chào và tạm biệt các con